Thưa quý vị và các bạn, báo Indonesia chấn động sau phát biểu của huấn luyện viên Chosir chỉ ra điểm rất giống với thể Park. Tờ Tribun News mới đây đã đăng tải bài viết với dòng tít Huấn luyện viên Chosir châm chọc đối thủ giống như huấn luyện viên Park. Đây là đối thủ tiềm tàng của U22 Indonesia. Sự cạnh tranh giữa bóng đá Indonesia và Việt Nam vốn đã rất quyết liệt dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ đây, sự ganh đua giữa hai nền bóng đá nhiều khả năng tiếp diễn khi mà U22 Việt Nam và U22 Indonesia dự SEA Games 2023. Đặc biệt khi huấn luyện viên của U22 Việt Nam, ông Choi Seo cũng có thái độ tương tự như là người tiền nhiệm của mình. Tờ Tribun News của Indonesia viết sau trận thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước Lào. Tờ báo Indonesia nhận xét về phù thủy trắng. Huấn luyện viên Choi Seo có thái độ tự tin giống như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong quá khứ, ông Park nói với những phát ngôn châm chọc đối thủ. Ở cuộc họp gần đây, Huấn luyện viên Choi Sửa cũng có khoảnh khắc tương tự. Đó là khi huấn luyện viên của U22 Lào, ông Michael White cho rằng U22 Việt Nam thắng nhờ may mắn. Một trận hòa có lẽ sẽ công bằng hơn. U22 Việt Nam có một bàn thắng may mắn. Ông White phát biểu. Ông Choi Sửa đột nhiên đáp lại. Tôi nghĩ huấn luyện viên U22 Lào đã có một chút sai sót. Bản thân tôi trong sự nghiệp huấn luyện đã từng trải qua nhiều thất bại. Huấn luyện viên trưởng luôn phải có lời bào chữa. Hôm nay U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng không phải bàn thắng tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Tờ Chibo News viết Tờ báo cho rằng U22 Indonesia có thể đụng độ U22 Việt Nam tại bán kết hoặc chung kết SEA Games 32. Tờ báo này cũng nhắc tới ký ức đau buồn tại SEA Games 19 khi Việt Nam thắng Indo tại chung kết với tỷ số 3-0. Ở kỳ SEA Games năm ngoái, U23 Indonesia thua 0-3 trước U23 Việt Nam của luyện viên Bắc ngay trận gia quân. Đội bóng xứ vạn đảo sau đó giành huy chương đồng, trong khi U23 Việt Nam lại đạt huy chương vàng. Tại SEA Games lần này, U22 Indonesia được giao nhiệm vụ giành huy chương vàng. Vết gợn trong chiến thắng của U22 Việt Nam Tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu bằng chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore nhưng U22 Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Chelsea vẫn là một thực thể khá ngổn ngang về ý tưởng và cách tiếp cận của chơi. Đổi thay và bế tắc Nhà cầm quân người Pháp ưa thích sơ đồ 3-4-3 tương đối cấp tiến và giao sức tấn công nhưng các phương án tấn công thì lại chưa được đa dạng, chủ yếu là trong nửa đầu hiệp 1. Các học trò của huấn luyện viên Chaucer chỉ chơi bóng dài với một điểm đến duy nhất đó là Nguyễn Văn Tùng, người đã bị lộ bài sau bàn thắng vào lưới U22 Lào và bị các hậu vệ người Singapore phong tỏa. Bóng dài là miếng đánh chủ đạo của ông Chaucer, mà ở đó các trung vệ lệch trái, phải, đó là những vị trí phát động trọng yếu. Đó chính là lý do mà ông rút Phan Tuấn Tài, một cầu thủ có tư chất chạy biên rất tốt về đá trung vệ để châm ngòi các đường truyền vượt tuyến. Không có sự liên lạc với Vân Tùng, U22 Việt Nam sau đó tìm kiếm sự đổi thay bằng việc Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long treo bóng sâu hơn về phía sau hàng hậu vệ của U22 Singapore. Nhưng ngay cả toàn tính này cũng dễ dàng bị hóa giải khi hàng thủ đội bạn sở trường là bóng bổng và bản thân chúng ta cũng có quá ít nhân sự tham gia vào các tình huống bóng bật ra. Dĩ nhiên, U22 Việt Nam Ngoài những khoảnh khắc chơi bóng tầm cao cũng rất chú trọng kiểm soát bóng. Triết lý mà ông Chaucer đang cố gắng giúp các cầu thủ thấm nhuần. Nhưng ở khâu kiểm soát, chúng ta còn rất nhiều hạn chế khi phối hợp lỡ đà, vấp bóng, truyền sai, bị đối phương vây rát và đón bắt. Việc thiếu hẳn một tiền vệ như là Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức có khả năng cầm bóng, giữ nhịp cho đồng đội dâng lên để có thêm các đường chọc khe phản công cũng khiến U22 Việt Nam chơi khá đơn điệu, không có sự lắt léo cần thiết mừng và lo nhìn từ công và thủ. Khi mà ông Chausier rút Lê Quốc Nhật Nam ra để thay vào sân Hồ Văn Cường, U22 Việt Nam đã dường như chuẩn bị cho những miếng đánh trung lộ tầm thấp nhiều hơn. Từ phút thứ 35 trở đi là khoảng thời gian mà hiệu quả tấn công của U22 Việt Nam được cải thiện rõ ràng, nhưng song hành với nó vẫn là những nét đứt ở khâu phòng ngự. Chúng ta chưa cần để cao nhịp độ thì đã có bàn thắng khai mở trận đầu khi Levando tìm thấy Nguyễn Văn Tùng trong đợt phản công sắc nét đầu tiên mà U22 Việt Nam tạo được. Lưới của U22 Singapore đã tung lên sau cú sút nặng cân của tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha dàn xếp dưới mặt đất, khai thác sự chậm chạp trong di chuyển và bọc lót của hàng thủ U22 Singapore. Nhưng là một hệ quả tất yếu, bàn thứ hai đến với chúng ta khá may mắn khi nó là một pha bóng lập bập. Muhammad Fatullah khống chế bóng tệ ở ngay trước vòng cấm và cú sút của Nguyễn Thái Sơn cũng đập chân đổi hướng. Bàn thứ ba cũng theo một kịch bản tương tự với pha căng ngang sệt khó chịu của Khuất Văn Khang khiến hậu vệ đối thủ đốt lưới nhà. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều hiểu rằng thế trận và các cơ hội tạo ra mới là quan trọng. Còn may mắn không phải là thứ mà trận nào cũng có thể có được. Nếu xét về thế trận và số cơ hội, U2 Việt Nam có một trận đấu không tồi. Nhưng những điều chỉnh của huấn luyện viên trong điều kiện có lợi về tỷ số đều mang lại những nét tươi mới. Khi mà Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường vào sân từ ghế dự bị đã tham gia mượt mà vào lối đá chung. Có điều là pha dứt điểm nguy hiểm và chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể đá song phẳng với các đội khác khi đang ghi nhiều bàn thắng tại SEA Games 32 như là U22 e Thái Lan và Indonesia. Mặc dù vậy, phong cách phòng thủ của U22 e Việt Nam lại đang thể hiện không ít lỗi đo. Trần Quang Thịnh trong lần đầu đá chính ở cái đội này đã không thể theo Muhammad Fairu ở tình huống cầu thủ U22 Singapore tung người móc bóng đúng vị trí của quan văn chuẩn. Trong thế đã dẫn hai bàn, Levando, một trong những người giàu kinh nghiệm nhất lại mắc lỗi truyền ngang sơ đẳng, xích biếu không đối thủ một bàn rút ngắn tỷ số. Vũ Tiến Long cũng khiến U22 Việt Nam chịu bàn thua đầu tiên ở giải. Nhưng điều đáng nói đó là một pha bóng vốn dĩ không có khả năng uy hiếp khung thành của chúng ta. Cú pha bóng của trung vệ Hà Nội là khá cầu thả và nó cũng thể hiện sự phán đoán không tốt của anh. Trong khung gỗ, Quang Văn Chuẩn là một thủ môn chơi chân thành thạo và chủ động, nhưng không phải tình huống băng ra nào của anh cũng hợp lý. Đối với một người giữ thành thì khả năng liên kết với các hậu vệ cũng là một kỹ năng cần thiết. Chúng ta thắng 3-1, đã được đền đáp bằng những bàn thắng đẹp, đã trả giá bằng bàn thua lãng xẹt. Nhưng các trận đấu khó khăn nhiều hơn đang còn ở phía trước. Sức tấn công của U22 e Malaysia hay là Thái Lan đều là khủng khiếp hơn nhiều so với U22 Singapore hôm nay. Nên nếu hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm, thầy trò ông Chaucer sẽ khó có cơ hội để sửa sai. U22 Việt Nam thắng liên tiếp vẫn nhạt. 1. U22 Việt Nam thắng Singapore 3-1, qua đó đã tạm dẫn đầu bảng B cũng như có thể tính toán tạo đà ở cuộc đua giành vé vào bán kết. Và 3 điểm vừa giành được rõ ràng là thuyết phục, đơn giản hơn so với trận trước đó gặp U22 Lào bởi vì các cầu thủ U22 Việt Nam chơi khá thong dong, đồng thời chắc thắng dù thời gian mới đi còn một nửa. Cách mà huấn luyện viên Philip Chelsea rút con bài chủ lực trên hàng công là Levando ngay sau giờ giải lao. Thời điểm đội nhà dẫn trước hai bàn cách biệt đã cho thấy điều đó. Thứ hai là dù bị thủng lưới những phút cuối, nhưng cần khẳng định rằng đây là trận đấu mà U22 Việt Nam chiến thắng khá dễ dàng. Và để tạo ra thế trận trên chân như đã thấy, ngoài những thay đổi của chiến lược gia người Pháp thì cũng cần nói đến năng lực của U22 Singapore. U22 Singapore gần như không thể tranh chấp đối với U22 Việt Nam. Đội bóng này nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng từ giữa sân về trước vòng 16m50 cho các học trò của ông Chelsea thể hiện. Không gặp trở ngại nào lớn, vì thế mà các tiền vệ, thậm chí các hậu vệ U22 Việt Nam thường xuyên có cơ hội dâng cao gây sức ép về đối thủ trước khi mang về hai bàn thắng ngay trong hiệp 1. Thứ ba, kết quả hay là một vài nhân tố vẫn đang thể hiện tốt so với trận đấu vừa qua. Thêm một chút về sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật là mặt tích cực có thể nhìn thấy ở chiến thắng trước Singapore. Nhưng nếu xét nét hơn thì rõ ràng U22 Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều đáng phải lo ngại, chưa khiến giới chuyên môn hài lòng một cách tuyệt đối. U22 Singapore hiếm hoi lắm mới đưa ra được một pha tấn công tự phát, nhưng hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn để đối thủ uy hiếp khung thành quan văn chuẩn bằng những cơ hội ăn bàn thực sự là điều phải lo lắng. Hàng công cũng như vậy, cho dù có nhiều khoảng trống, thoải mái xử lý bóng, nhưng cũng xảy ra không ít những đường truyền sai